một lần nữa Jimmy Thái xin à, cảm ơn quý vị khán giả của đài VNTV đã quay trở lại với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái kính thưa quý vị tiền là cái vấn đề mà chúng ta à, ai cũng nghĩ là mình cần phải có à, và trong tục ngữ ca dao Việt Nam cũng nói rất là nhiều về tiền chẳng hạn như là có tiền mua tiên cũng được hay là tiền là niềm vui của tôi trẻ là sức khỏe của tôi già Jimmy là cũng khá là già rồi cho nên Jimmy nghĩ Jimmy rất là cần nhiều tiền để mà mua được cái sức khỏe đó nhưng mà nếu mà nghĩ về cái tiền điện tử hay tiếng Anh nó gọi là cryptocurrency thì thì quý vị nghĩ gì ạ à? quý vị chắc có lẽ nghe qua Bitcoin, Dogecoin, uh, Ethereum tất cả những cái đồng tiền điện tử hay cái cryptocurrency rất là nhiều và mình cũng nghe những câu chuyện có người làm giàu rất là nhanh với cryptocurrency một cô có người là phá sản về cryptocurrency thì hôm nay Jimmy Thái có cơ hội uh, mời ờ, một uh, người em Ờ, của mình không phải là em ruột mà em rất là thân cũng trong vòng 6 năm nay ờ, đã quen biết bạn ở bên uh, Thunder Down Under bên Australia và đó là cô Julia Legend thì Jimmy xin giới thiệu một chút xíu về Julia Jimmy biết Julia khoảng 6 năm trước sau khi một cái bài viết của Jimmy được đăng trên cái tạp chí International Toastmasters thì Julia là cô gái người Úc nhưng mà gốc Việt cho nên cô đã đọc cái bài báo đó và cô, cô cũng là một người Toastmaster giống như Jimmy too sau đó hai anh em với à, với à, liên lạc với nhau và Julia nói em cũng là người tị nạn qua cái đất nước Úc này và bây giờ em à, sống bên Úc nhưng mà em rất là ngưỡng mộ cái việc xây trường ở Việt Nam của anh và em rất là muốn được hợp tác và qua cái sự giúp đỡ của Julia là người leader của cái Australia à, chapter cho Build School Foundation à, mình đã xây dựng được hai ba cái điểm trường với sự giúp đỡ của Julia đó là lý do tại sao hai anh em tuy là khác cha khác mẹ nhưng khá là thân thiết với nhau và ngoài cái vấn đề làm thiện nguyện thì à, chúng tôi còn thảo luận với nhau về rất là những chuyện khác nữa chẳng hạn chuyện đầu tư tại vì Julia cũng là một người đầu tư về địa ốc rất là rất là thành công và đó rồi rồi hai người cũng rất là thích viết sách Julia cũng đã xuất, xuất bản một cuốn sách à, rất là thành công và Julia sẽ có cơ hội để mà giới thiệu sale các bạn. Nhưng cái chủ yếu hôm nay là chúng ta nói về cái đồng tiền điện tử cryptocurrency vì Julia cũng có khá là nhiều kinh nghiệm về cái lĩnh vực này và đó là cái lý do tại sao mà Julia mời Julia lên đây để chia sẻ trong cái chương trình này với quý vị. À, chào em Julia. Chào anh Jimmy, chào khán giả, quý vị khán giả. <laughs> yeah. Dạ. ok Jimmy nói trước là Julia rời Việt Nam khi bạn rất là còn nhỏ mới cái bảy tám tuổi cho nên đã sau ba bốn chục ba chục năm bốn chục năm ở bên Australia cho nên tiếng Việt của Julia có thể không có rành nhưng bạn sẽ rất là cố gắng để nói tiếng Việt cùng với khán giả của đài nhưng mà những cái gì mà bạn nói tiếng Anh thì nếu cần Jimmy sẽ dịch lại và cuối cùng Jimmy sẽ có ba cái điểm nhấn là ba cái điểm mà take away ba cái điểm chánh mà Julia chia sẻ trong cái chương trình rồi như vậy là anh biết là cái cái thời gian mà sau khi em học uh, xong uh, lớp 12 là high school đó right lớp 12 em còn có những cái giai đoạn em cũng khá là vất vả trong yeah. Dạ. cái cái cái, cái cuốn uh, sách cái cuộc đời mình mà em viết là the ugly daughter mà chút xíu nữa có thể là mình sẽ đưa cái tựa đề đó cho các vị khán giả thấy về cái memoir của em à, và em có thể chia sẻ với quý vị một chút xíu à, về cái những cái sự khó khăn đó và làm sao mà em lại vào bước vào cái lĩnh vực địa ốc là à, real estate đó yeah. Dạ. <laughs> thì um, um, em nghĩ là tại vì mình em là unfortunate là em sanh là người con gái anh thì uh ừ -huh. cha mẹ em thì không có tin gì ờ, cuộc học học học hành cho mấy đứa gái they ừ. they believe that nếu mình gái lớn lên đẹp gái kiếm chồng có giàu thì được à. <laughs> má công đi làm khỏi học um, thì uh, ba má cũng không có cho mình đi học gì mấy rồi khi đó em em là con gái nhưng mà em tự tự tin mình em không có muốn giống như là rely on you know mấy người khác tự tự mình học tự mình tin nhất là mình ở ở nước ngoài đó anh thì có ừ biết bao nhiêu opportunities anh biết không cho nên dạ. um, <clears throat> em um, em uh, em bỏ nhà đi uh, khi em học xong lớp 12 thì em ừ. bỏ nhà em đi tại vì em không muốn ba má em cưới cho mấy ông già mấy ông chồng già, yeah. Dạ. nhà giàu <laughs> mà âu âu men yeah. thì em bỏ em đi thì khi đi thì cũng really khổ anh tại vì không cũng không có tiền mà cũng không có học nhiều mấy tại vì khi em còn nhỏ đó thì giúp ba má em đi làm cho nên không có đi học nhiều mấy thì em em gặp được một người bạn trai thì anh bạn trai đó anh cũng really tốt với em thì uh, anh giúp cho em uh, lo cho em đi học đi học uh, <clears throat> em không biết tiếng việt tape kêu bằng gì thì hồi đó hồi đó đó thì em thích học trong địa địa học hả anh À, dạ. à, à, địa ốc real estate <laughs> real estate thì ừ. À, em đi học em học really struggling nhưng mà em cố anh em học anh biết không à, ừ. em học xong em lấy được cái bằng thì em đi đi đi đi xin việc làm với um, anh uh, anh anh Kim người Việt cũng really tốt anh biết không tại vì hồi đó em nói tiếng tiếng Anh không gành cho nên ảnh <laughs> người Việt thì ảnh ảnh thương em cho nên ảnh thấy em tội nghiệp cho nên ảnh ảnh ảnh uh, giúp em đi làm đó ừ thì ảnh cho em đi việc làm thì khi mà em làm chung với anh uh, à, anh Kim đó thì anh always encourage em kêu em gắng học kêu em gắng lo kêu em gắng đi kiếm mấy người thầy tốt để đi học ừ. theo theo nghề của người ta thì em spend a lot of tiền and giờ để đi học với mấy người thầy really um, um, uh, successful đó anh vâng. thì em học thêm mấy người đó thì khi mà em học đó thì em em follow their footsteps <laughs> mấy ừ. người đó đi trước em biết làm sao thì em cứ copy em cứ làm thế thấy đó thì cho nên lucky em em em <clears throat> vừa học uh, um, cố gắng học và cố gắng làm and <laughs> đi đi mượn tiền <laughs> đi mượn hội đi đi mua first time em đi mượn hội mua nhà thì khi em à. mua được một cái nhà trước thì khi mà tiền lên đó thì bắt đầu em mới mua cái nhà thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm mình that's how nó grow ừ. OK, wow. No wonder tiếng Anh nó gọi là from from rag to riches đúng không? Từ từ giống như cô bé lò lem và trở thành ờ, cô bé triệu phú. Và anh Jimmy được biết là bây giờ Julia em em đã về hưu rồi retire em về retire cũng khá là là khi em rất là trẻ vì em có được một cái cơ ngơi cũng khá là, là thành công lên tới bạc triệu uh, về về uh, thị trường um, địa ốc những cái rent những cái property của em và em đã lên được rất là nhiều những cái tạp chí rất là nổi tiếng ở bên úc về real estate property thì bây giờ mình có thể tạm để cái chuyện real estate property qua mình một thời gian khác mình có thể nói chuyện đó nhưng mà bây giờ mình vào cái vấn đề là khi mà em về hưu cái tuổi khá là trẻ cho nên em bắt đầu em không có em rảnh rỗi quá em bắt đầu em em đầu tư vào những cái vấn đề khác và và cái lý do tại sao em bắt đầu em đụng vô cái cryptocurrency hay là cái bitcoin á em có thể nói sơ cho khán giả mình biết Dạ, yeah, no worries. Thì uh, khi mà em uh, đầu tư đó thì em em là uh, em always thích học mà anh um, những gì em em thích đó thì em cứ học cứ không cho ừ. nên the first time em hear about Bitcoin đó là trong năm 2014 được phần là ông xã của em ông yeah. xã dạ. của em thích Bitcoin dữ lắm cho ừ. nên uh, khi mà em em ở nhà em chơi vậy thôi không có làm gì hết thì anh về anh nói với em uh, câu chuyện you know Bitcoin thì hồi đó em thấy ở uh, thấy thấy mà khó hiểu <laughs> thì em không cũng không không thích gì mấy cho nên à, em cũng không có để ý gì mấy nhưng mà năm 1215 khi ông xã về nói à, mình làm tiền cái bitcoin nó không có không có risky mà làm tiền really nhanh anh biết không uh-huh. thì cái đó mới em mới look into it thì khi mà em đó em thấy wow trong vòng hai ba năm phút anh khen làm hai ba chục ngàn đồng ừ. <laughs> so em em thấy oh my god so that's how em em start cái cái bitcoin thì um, okay. initially thì em không có biết em mm, em don't know much sorry I'm um, em speak English yeah, <laughs> yeah okay yeah uh, <laughs> em don't know much about Bitcoin but yeah. then em um, it's it's like anything in life you know if if I'm interested in something i em want to learn just mm-hmm. to have mm-hmm. enough knowledge so then I know what I'm doing so I don't have to risk you know everything I I have yeah. So when I'm, I'm, I'm, I'm read a little bit about Bitcoin, but a lot of things that I'm learned through my husband, because, you know, like he, he's into it and he follow some of the experts and he constantly, you know, reading about Bitcoin. So yeah. am teach him quite a bit about Bitcoin and other crypto. Yeah. Um, so I'm learn, the more I'm learn about Bitcoin, the more I'm, you know, really like pretty much in love you know, with the whole mm-hmm. concept and how it works and, you know, how you can keep your money and you don't have to worry about everyone else. So okay. that's how em em start uh, in Bitcoin. Yeah. Wow. Như vậy là anh Jimmy nghe em nói là trong vòng 5 10 phút mà ông ông xã em có thể kiếm được 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn thì đó là cái điều mà anh Jimmy muốn mình rất là cẩn thận tại vì mình muốn cho khán giả nghe và họ hiểu được là nó có rất là nhiều rủi ro trong đó chứ không phải đơn giản là chỉ vòng 5 10 phút à, và, và 5 10 phút là có thể kiếm được 10 ngàn 20 ngàn thì theo kinh nghiệm của em á hai ba cái bài học mà em học được mà em muốn chia sẻ với khán giả để họ nghe họ cẩn thận chứ không họ cứ nghĩ là làm rất là nhiều tiền và họ họ làm chặt thì hai ba cái điểm tránh mà em muốn khuyên mọi người khi họ nghĩ là họ muốn đầu tư vào bitcoin hay là cái cái đồng tiền điện tử cryptocurrency đó là cái gì Julia yeah. Dạ. Ok, thì first là em em want nói là what Bitcoin is all about, Jürgen and, and mm-hmm. Jimmy said, and people kind of like aware. Mm -hmm. So when i em like I'm know that Bitcoin nó uh, không phải là tiền mà cũng không phải là you know tiền điện tử. It, mm -hmm. It's a it's a um, it's a digital asset, right? Mm-hmm. So just right. like share and and stock and all that. And so when I'm learn about Bitcoin, uh, là Bitcoin uh, have limited amount, like it's only had 20 million, you know. Exactly. oh, in stock and that's it. Once that, mm. that's done, it's done. You know, there will never be any more Bitcoin. Mm. Mm-hmm. Em also learn that like Bitcoin, so the purpose of Bitcoin thì they they they make transfer direct transfer lại like tiền em đổi tiền em chuyển về cho anh đó là direct không cần phải nhà băng hay là chính phủ hay là người kia involve thì right. khi em muốn gửi tiền về cho anh đó em gửi thẳng cho anh and cái phi thì really rẻ anh Jimmy biết không cho nên um, and also cái cái bitcoin em thích nhất cái bitcoin đó là cái nghĩa là khi mà mình mua cái cái đó rồi đó cái đó là của mình you know we you are in full control không có ai được lấy mình không có ai được you know control cái bitcoin của mình hết trơn á thì khi mà mình mua rồi cái đó là của mình that's it you know it's it's it's it's yours for life <laughs> yeah <laughs> and uh, the the thing that I love about bitcoin is that you know like i said no no government can control it nobody can control it it's yours and it's done and you know it's safe and mm -hmm. also you know you use it to hedge against inflation right. so and look at you know some country you know like eh, especially eh, in um, in um, um, mấy cái country mà không có stable giống như của mình yeah ừ. some of them gone up cái inflation up to like you know 15,000 percent and 300 percent so when mình có tiền nhiều á mà ừ. mình mình muốn keep cái value của tiền mình đó anh thì uh ừ -huh. oh, Bitcoin is one of the option anh biết không just uh -huh. to hedge against inflation uh -huh. um, and also nếu mà anh muốn đi đâu đó anh đi Mỹ đi đâu mà anh có tiền nhiều á anh just have to remember your password that's it <laughs> anh can bring you know ô tiền của mình đi anh nói không mình không cần declare không cần nói cho ai biết hết <laughs> thì cái đó là em really thích about cái Bitcoin nhưng mà em also know that a lot of people because they think that you know they can make a lot of money in Bitcoin mm -hmm. and uh, so em know a few people that lost a lot of money because right. they just dive right in and they don't know anything about Bitcoin and they don't know what it does. And so because they hear from someone else that, oh, I can make a lot of money and mm-hmm. just whatever good thing thing của them they just buy vô đó anh that that is the, the risky way to to um, to to trade bitcoin And biết không yeah. bitcoin nó not only good to hold value and because nó nó have limit you know limitation and all that But when I'm talking about làm tiền nhanh, á, ừ. unless I know what you're doing, otherwise anh làm nhanh but anh mắc nhanh. So Đúng just rồi. imagine anh Jimmy nghĩ đi, một một trong vòng 5 phút em làm 15 20 ngàn dễ. Yeah. Yeah. Meaning đặt trong vòng 5 phút 15 20 ngàn đó somebody else mắc đúng rồi anh hiểu không Yeah. Dạ. <laughs> and the reason em làm cái đó đó it's very simple anh Jimmy because uh, em em thích làm tiền nhưng ừ. mà the only reason em làm tiền em make sure that cái tiền của em ờ, cái tiền em invest là cái mm. tiền em can afford to lose right yep. but em make sure cái tiền đó em will never lose it right ừ. <laughs> so you have to know a little bit before you get in so when em mua cái bitcoin khi mà em làm cái bitcoin đó it's literally risk free because em mua ở Mỹ À, ừ. hồi đó thì tại vì không có nhiều người biết anh biết không khi mà em mới bắt đầu làm thì very very few people in the industry that know about it aware about it so em mua ở Mỹ imagine anh em mua cái Bitcoin ở Mỹ say 5 ngàn uh instantly em bán cái Bitcoin của em ở bên Úc 10 ngàn thì ừ. em vừa mua bên đây là em bán bên kia liền là whatever happened in between em uh, lên xuống không có mắc yeah, dạ, bởi vì tới em anh anh Jimmy biết không cho dạ. nên em không có risk thì when em vô cái bitcoin em làm á là em làm lại that right so em mua bên đây là em bán bên kia em mua bên đây là em bán bên kia that's it instantly you hit cái button bên đây là em hit cái button bên kia liền yep. Dạ. <laughs> thì that's how em em làm cái bitcoin nhưng mà khi ờ, uh, 2000 and uh, I think so 2017 comes around so mm -hmm now you hear about Bitcoin, ba, má, ông nội, ông cố, everybody wants to mua Bitcoin. Khi mà khi mà em mới bắt đầu em làm á, cái Bitcoin khoảng chừng 4 ngàn ha. mà khi mà em cái cái cái khi mà em nghe nghe tới neighbors and ông cố ông ông nội đâu này kia muốn mua á, là cái Bitcoin nó lên tới khoảng chừng 20 ngàn đô, 20 ngàn người anh. Thì cái ừ đó là em nghĩ là nó very dangerous rồi. Nó lên quá trời nhanh này. Thì ừ cái đó khi mà lúc đó là em em em không em không có opportunity nữa tại vì biết bao nhiêu người vô cho nên họ biết làm giống như em rồi thì uh, too much competition nhưng mà khi mà em làm đó rồi khi mà nó cái cái market nó turn around rồi đó anh ừ um, cái bắt đầu cái market nó nó drop slowly drop and at some point Bitcoin drop up to almost like 90% down. Ờ right. thì lúc đó ba má anh em neighbors everyone mất hết tiền <laughs> tại vì mình tham anh biết không khi ừ. mà khi mà bitcoin khoảng chừng năm ba ngàn em kêu mua không ai mua hết khi mà lên khoảng chừng hai chục ngàn everybody wants to mua right. <laughs> khi mà khi mà nó xuống khoảng chừng 15 ngàn 13 12 ngàn everyone bây giờ mình sợ mình based on fear nào anh ừ. hồi hồi mua thì là based on cái greed của mình phải không bây ừ. giờ là mình based on cái fear của mình cái bắt đầu bán bán lỗ <laughs> thì cái đó cho nên mới mất tiền anh biết không mà ừ. khi mà bitcoin càng xuống thì em càng mua ừ. tại vì em biết lúc nào khi mà tại vì cái tiền em mua là cái tiền em làm cái profit hồi đó em làm anh Jimmy biết không thì bây giờ em mất hết cũng không có sao tại vì không phải là tiền tiền à, tiền tránh của em cho nên em mua em mua em mua rồi xong rồi em em just đợi khi mà nó lên lại thì em em à, khi mà nó double triple thì em bán em ừ. bán xong rồi bây giờ tại vì em không có cái aperture không có opportunity vừa mua mua ghẻ bán mất lại nữa thì em bắt đầu em mới trade by support and ừ. resistance anh khi khi mà em thấy Bitcoin xuống imagine bây giờ giống như xuống 60 60 mấy ngàn tiền Úc em không biết tiếng người tiền tiền ở ờ, gì ờ, tiền US gần bao nhiêu ha tiền đô bây giờ khoảng 45 ngàn Dạ, yeah. dạ 45 ngàn so, cho em thấy cái support nó có nếu mà nó có cái strong support around there thì ừ. em mua thì em mua em đợi nên em em đợi tới mà khi mình lên lên tới khoảng chừng 10 20% thì em bán trở lại vậy thôi thì nếu mà mình làm cái kiểu đó nếu mà mình learn how to how cái bitcoin nó behave đó anh thì mình can mình can làm tiền safely anh anh Jimmy biết không ừ. nhưng mà cái tiền mà khi mà mình bỏ vô đầu tư á, thì anh Jimmy have to make sure cái tiền đó là mình can afford to lose first <laughs> sẽ các bạn Bitcoin nó xuống ừ. hơi xuống thấp hơn nữa thì không có sao hết mình vẫn còn ngủ yên anh không đúng rồi yeah, yeah. Ok, yeah. Dạ. những cái lời chia sẻ của Julian có mấy cái điều mà anh muốn chia sẻ chung với mình có thể tóm tắt chung cho khán giả nghe đúng không? Tại vì yeah. Dạ. những cái lời chia sẻ của em nó rất là rất là nhiều và mình muốn nói rõ. Thứ nhất á, là em em bỏ thời gian em nghiên cứu em học về Bitcoin rất là nhiều. Vậy right? yeah. đó dạ. là quyền đầu tiên em học rất là nhiều. Và yeah. trước khi em trade Bitcoin là em đã trade tiền tệ rồi đúng không? Yeah. Em đã trade tiền tệ và em không đúng là hai ba năm em chơi tiền tệ và em không có thành công nhiều trong cái vấn đề chơi tiền tệ nhưng mà em học được rất là nhiều bài học những dạ. cái gì làm và những gì không nên làm cho nên dạ. cái này mình nói rõ ràng là trước khi em bước chân vào cái cái nghề mà trade bitcoin cái arbitrage tức là mua rẻ bán mắc là em đã có hai ba năm kinh nghiệm trade tiền tệ rồi dạ. đúng không đó là cái điều đầu tiên và em học rất là nhiều đó là một cái điều thứ hai mà em chia sẻ với quý vị là mình chỉ nên đầu tư những cái gì mà mình có thể mình mất được tại vì cái thị trường này nó khá là cho dù là mình nói nó có 21 triệu Bitcoin nó rất là limited nhưng mà mọi người đều đồng ý là khi mình mua cái nhà tức là em có cái nhà em đầu tư địa ốc em có cái nhà right nhưng mà em đầu tư Bitcoin nó chỉ là một cái đồng tiền điện tử cho dù là mình nói là mình có cái này mình khóa nó lại trong uh, cái computer của mình mình cần cái pass của mình vô nhưng mà mình cũng nghe rất là nhiều chuyện nhiều người mất năm sáu trăm triệu vì họ dạ. mua 10 năm trước vì họ quên luôn cái key là cái chìa khóa để mở những cái đó và họ mất hết cho nên mình dạ. muốn nói rõ cho khán giả biết là nếu mà quý vị muốn đầu tư vào Bitcoin thì chuẩn bị tinh thần là quý vị có thể mất hết tất cả dạ à, vì vì thực tế là là nó đã có nổi trong năm này thôi nếu mình nhìn cái biểu đồ của nó trong vòng 12 tháng có lúc nếu mà tính theo tiền đô có lúc nó lên tới gần 70 ngàn một cái bitcoin nhưng có lúc nó tuột xuống còn có khoảng 30 ngàn một cái bitcoin tưởng tượng là mình nhào vô cái lúc mình mua cái lúc 70 nghìn mà mình lại đi bán đi cái lúc đó 30 nghìn tức là mình lỗ 40 nghìn một bitcoin <laughs> cho nên that, that, cho nên that's how people lose money đó anh đúng rồi thì they chính xác from the top and they sell at the bottom đúng rồi <laughs> và cái quan trọng nữa là khi mà mà Julie chia sẻ là cái về cái cái chiến lược của em cái strategy của em á tức là khi mọi người mà tham tức là mọi người quý mọi người dạ. tham lam á thì lúc dạ. đó là lúc đó em fear em sợ cho nên lúc đó dạ. mọi người tham thì em bán đi Vậy, nói nói theo kiểu Warren Buffett dặn là mình phải fear khi mọi người greed em mình phải dạ. greed khi mọi người fear đúng, không? tức là khi mà mọi người tham á, thì đó là lúc đó mình nên sợ và bán đi và khi mọi người sợ hãi tức là mọi người là bán thì đó là cái lúc mình nên tham và mình mua vào đó dạ, là dạ, cái dạ. cái chiến lược của của à, cái nhà tỷ phú Warren Buffett mà anh Jimmy cũng rất là believe cho dù là anh Jimmy không có có đầu tư vào Bitcoin nhưng mà anh đầu tư những cái thị trường chứng khoán khác hay là về nhà cửa hay là về cái gì anh Jimmy cũng theo cái cái cái cái cái strategy cái chiến lược đó em em yeah. làm my whole entire life em em follow cái that's the only strategy em follow anh right yeah. yeah và anh anh Jimmy rất là thích cái cái em nói là phải đầu tư với những gì mình có thể mất được nhưng mà cũng rất là quan trọng không có nên mất tiền không, không mất. em không bao giờ mất <laughs> đúng rồi dạ yeah. ok như vậy thì mình tóm tắt là những cái điểm tránh đó khán giả với khán giả rồi thì trước khi mình chia tay với khán giả chương trình thì em có một cái lời khuyên gì khác ngoài những cái vấn đề mình đã đề cập nếu mà ai muốn à, những người mới nghe cái về Bitcoin hay là những người mà muốn à, bắt đầu vào cái lĩnh vực này thì cái lời khuyên mà cái em nghĩ là quan trọng nhất đó là cái lời khuyên gì Julia em em khuyên là mình phải cố gắng học để biết nếu mà không biết nhiều cũng phải là biết một chút để để cho mình mình hiểu uh, what's going on and, and and mình mình biết để mình không có mất tiền anh biết không nhưng ừ. mà cái cái chuyện học đó là là là very important đó anh Jimmy once mình learn cái knowledge mình mình have that knowledge for life and so mình mình mình học mình nhưng nhưng mà khi mà đi học đó, thì mình phải học theo những người already successful những người có already track record phải không chứ không ừ. phải là học from nay drivers, hello, you know, <laughs> hello, nobody on the street, and they just come and tell you, you know, don't do Bitcoin. Well, they know nothing about Bitcoin. I <laughs> have yeah. to always find the expert and học from them anh. Mà ừ. khi mà mình học rồi đó, à, nếu mà mà mình say nếu mà mình không có ability to học hay là mình làm biếng hay là mình không muốn làm một mình á thì mình cứ tìm cái người nào really successful trong cái field đó thì ừ. mướn người đó làm giùm cho mình à, nên anh willing to trả cho người ta anh biết không tại vì ừ. they spend a lot of money and time also to learn all this get this knowledge anh khi mà đi học đó là very important secondly đó là mình phải take responsibility ha khi mà mình làm cái chuyện gì uh, không có not not going our way hay là nó hay là mình make bad choices á là ừ. mình never blame on someone else yeah <laughs> ừ. you have to take full responsibility and learn from cái mistake đó and then correct nó phải không anh tại vì nếu mà mình không có admit cái mistake thì mình đâu có lớn đâu thì đối với em để xem thế along the way em em have a lot of mistakes ừ. right but every single mistake is is a valuable lesson cho em cho ừ. nên every time I make mistake em không có beat myself up and you know I <laughs> just want to see what's in there that em can can learn em ờ, em ừ. third ly đó là em nghĩ là never stop learning and never stop growing hãy ờ, ừ. tại vì khi mà mình especially personal growth and spiritual growth anh khi mà mình đi làm tiền đó em thấy a lot of people khi mà họ làm được Being you, know, they change into you know <laughs> something that a person that very undesirable yeah. so I'm always being, um, bạn đồ này kia đó khi mà mình làm được tiền hay là mình mình um, mình học giỏi mình làm tiền and mình made it somewhere thì em nghĩ được the best thing to do is to learn how to grow as an individual Uh, personal growth and spiritual growth is very important and and then from that learn to serve you know the people that need your help just hmm. just like what you do and uh, that's why <laughs> you know we connected so well because i'm i'm always you know i'm always believing the power of serving others and make their life better so, yeah wow yeah. wonderful wow ba cái lời chia sẻ của Julia rất là tuyệt vời thì kính thưa quý vị để tóm tắt lại cái chương trình ngày hôm nay thì ba lời khuyên cuối cùng của của Julia đối với quý vị là nếu mà quý vị nghĩ là mình muốn đầu tư vào Bitcoin cái thị trường này hay là muốn nhảy vào cái này thì thứ nhất là quý vị phải nên học học rất là nhiều và phải học cho từ những người mà đã có kinh nghiệm và đã thành công thật sự chứ không phải là học từ cái ông hàng xóm hay là cái người lái xe hay là cái người nào đó học những người rất thành công và điều thứ hai nữa là Julie nhắc nhở quý vị là mình phải chịu trách nhiệm cái cái mình phải có cái tin cái trách nhiệm tức là nếu mình thành công hay thất bại thì mình phải chấp nhận cái đó và mình đừng có đổ lỗi cho một người nào khác tại vì mình là người đã lấy tiền của mình đi đầu tư mình là người lấy những cái đồng tiền mình đã rất là làm cực khổ để mới đầu tư thì mình phải thất thất bại hay thành công mình phải người chịu trách nhiệm cái đó đừng có đổ lỗi cho ai khác right và cái điều thứ ba nữa là cái điều mà Jimmy rất là tâm đắc à, và tại sao mà anh em chúng tôi là làm việc với nhau à, rất là là gắn bó tại vì một khi mình nếu mà mình được cái sự may mắn mà mình thành công á thì mình phải biết sử dụng những cái đồng tiền của mình để làm lợi cho xã hội cho những người mà kém may mắn hơn mình chứ không phải là đơn giản chỉ làm giàu cho mình xong mình thay đổi à, cái cuộc đời hay thay đổi cái bản thân của mình không và mình không có màng tới những cái người À, khác và đó là cái lý do tại sao mà chúng Jimmy biết uh, Julie uh, qua cái tổ chức uh, Rotary International đó là một tổ chức mà người ta có cái cái cái tôn chỉ là service above self tức là lúc mà họ cũng nghĩ tới phục vụ những người khác trên cái bản thân của họ đó là cái cái lý do tại sao mà mà Jimmy và Julia rất là thân với nhau cho dù là hai anh, chị, anh em chỉ biết nhau qua qua Toastmaster hay là chỉ qua mạng chưa có duyên được gặp nhau à, đó là những cái điều mà mà Jimmy muốn chia sẻ và và như vậy thì mình sẽ tóm tắt cái chương trình chia sẻ Straight Talk và Jimmy Thái ngày hôm nay tại điểm này và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới và nếu có những cái cái comment hay là những cái lời khuyên hay là những cái ý kiến đắp góp gì thì quý vị cứ việc bỏ vào trong cái comment hay là subscribe những cái channel ở VNTV và hy vọng là chúng tôi sẽ đem những cái chương trình kế tiếp đến quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. <laughs> chào, chào em. <laughs> Chào anh.